<coughs> Rồi, đây là mình hát nhá. Nửa đời sâu, lửa đời âu Gấp gánh mưa gió lửa đời người Chợt nhận ra Tuyết rơi bên khung cửa sổ ừ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dữ sầu tìm miên say chỉ mong sẽ yên lòng hơn mình tôi lên bước lạc vào giấc mơ hao huyền mà đâu biết em phũ phàng thiên sự đất trời ngàn bình rượu đựng lòng vui tổn thương bấy lâu <laughs> nguyện thân trái một đời bóng cô gồng trời mưa xa gió mưa trường mừng thôi kiếp này chọn một mình rốt lệ ta sẽ chẳng rời một lần